Hi, mình xin chào mọi người nha Thì hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng Đang ở homestay của mình Và mình đã bị lỡ mất cái khung cảnh mà Tức là đồi núi rồi xương nó chập trùng á mọi người Nhưng mà vẫn còn xương một chút Nhưng không đẹp như lúc buổi sáng khoảng 5 giờ Tại vì lúc đó chồng mình là ra uống cà phê Peter thì nó bị ho á Nên là mình nằm ngủ với Peter để coi trông Peter như thế nào Lúc mình không ra ngắm được Thì bây giờ mình đang mình ngắm mình quay clip cho mọi người coi nhưng mà bây giờ là đã hết cái xương mà nó chập trùng cái khoảnh khắc mà bình minh lên đó mọi người bây giờ là 7 giờ rồi mặt trời lên cũng cao rồi đây phía sau mình là uh, homestay đó mọi người bây giờ là sương mù nó bao phủ nhìn ma mị lắm nó đi bớt rồi tại vì mình ngủ uống cà phê một chút xong mình mới quay clip cho mọi người coi á bây giờ là mình quay phía sau cho mọi người coi nè bây giờ mình đang ngồi ở, ở cái ghế này ở trên cái bậc cái bệ để mà ngắm ngắm cảnh view đồi núi này mọi người đó mọi người thấy xa xa thì cũng là núi rồi à, nhà đó sương mù vẫn còn dày đặc lắm bây giờ mặt trời lên cũng cao rồi Mặt trời mọc là lúc 6 giờ nha mọi người Mình đang chờ cho sướng đi bớt đi rồi mình quay thì Mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn Còn ở phía bên đây là Cổng trời nè mọi người Của chùa Linh Quy Pháp, Pháp Ấn Đây mình sẽ zoom ờ, cái khúc này lên là Đằng xa xa đó là nhà Núi, đồi đó mọi người thấy không mình zoom lên này mình zoom bên, bên đây này mình zoom lên cho mọi người coi đây là chùa đây là cổng trời nè đâu mất tiêu rồi đó ở đây là cổng trời nha <clears throat> còn ở à, phía xa xa này là view đồi núi đồ đó còn bên đây là sương mù không mà sương mù đang đi rồi này đang tan rồi Đây, đây là toàn cảnh của ờ, cái homestay nha mọi người Nhìn rất là chill luôn Mà uống cà phê Bây giờ xưa nó cũng tan gần hết rồi nè mọi người Đó Đó, bây giờ mình sẽ quay ở ngoài đây Ngồi ở đây uống cà phê nha mọi người đi vô nè khu này là khu ăn uống còn đây là phòng mình ở đây nè đó mình thì mình hai ngồi ở đây uống cà phê ai muốn thì ra ngoài đây ra ngoài đây nè mọi người ngồi uống cà phê cũng chill lắm luôn cảnh đẹp ừ nhìn ở ngoài sẽ đẹp hơn là nhìn trong camera mọi người trong camera thì ánh sáng nó bị hạn chế lắm đó ngồi đây uống cà phê chiều lắm chào mọi người nha thì bây giờ là cả nhà mình đang đi bộ xuống núi <clears throat> thì bây giờ mình ở homestay đó hai ngày rồi thì à, mình đã đi khám phá ở homestay đó ngắm cảnh uống cà phê thức dậy vào buổi sáng rồi thì bây giờ cả nhà mình sẽ đi xuống núi và đi vào thành phố Bảo Lộc trung tâm Bảo Lộc để chơi nha thì à, hai vợ chồng mình sẽ gửi à, à gửi đồ đạc à, vali đồ cho cho à, xe ôm á họ chở xuống núi xong sau đó tụi mình sẽ đi bộ xuống nói chung đi bộ xuống nó sẽ dễ hơn là đi lên nên là tụi mình cũng quyết định là bể Peter và đi bộ xuống cũng không xa lắm khoảng à, một cây ờ cứ đi thẳng đi đi thẳng đúng không ở đây có cà phê này mọi người cà phê ảo vân còn à, đây là view núi dạ à đường hai đường giống nhau hả cô dạ nó nó cũng song song nhau đúng không ạ dạ con cảm ơn đi vô đường nhỏ này mọi người ơi họ chị mình đi vô đường nhỏ cho mát cái này là sẽ đi xuống bãi giữ xe nha mọi người thì ở dưới đó có nhiều bãi giữ xe lắm và mình hẹn à, mình hẹn à, à, cô đó là cô xe ôm chở đồ của mình xuống dưới bãi giữ xe thì hẹn được một bãi giữ xe nào đó xong sau đó mình à, mình lấy đồ và mình bắt taxi đi vào trung tâm thành phố Bảo Lộc nha trời ơi đường đẹp lắm luôn thích quá à. bây giờ mình sẽ lấy điện thoại ra mình quay cho cho mẹ chồng mình coi mẹ chồng mình thích lắm giày của mình bị hư á mọi người hôm qua à, mình có đi khám phá ở homestay và giày của mình bung đế á thì mình quyết định là mình gỡ cái đế của cái <laughs> cái chiếc còn lại luôn và mình đi bộ luôn này bây giờ là mình đi đi và không đi đi với giày và không có có đế luôn hai chiếc luôn dân chơi luôn dân chơi không sợ mưa rơi Bây giờ là mình đang đi xuống núi nha mọi người ơi ở ờ, hai bên là cây trúc hai bên rất là nhiều cây trúc thì mình có đọc ở trên mạng á là ờ, đường lên chùa sẽ không có trồng nhiều hoa hầu như là không có hoa luôn đó mọi người và hai bên đường là trúc thôi thì đúng thật nha mọi người hai bên đường thì toàn là trúc không à đẹp lắm và mát lắm luôn đường đá thì hơi khó đi nhưng mà so với các núi khác mà mình đã từng leo thì nó cũng dễ không phải là một uh, cung đường khó đâu mai mốt nếu có điều kiện thì mai mốt Peter lớn á <laughs> he, he, he, he just look at me like talk to people and he also want to join <laughs> you want to say something to everyone Hello, chào mọi người con là Peter và hôm nay con được leo núi <laughs> không phải con leo núi mà con xuống núi Peter enjoy quá à. Peter rất là tận hưởng luôn mai mốt em nghĩ Peter nó cũng thích thích thích đi hiking á anh thích đi đi đi leo núi đi à, đi cắm trại lúc nãy mình có thanh toán cho cái homestay đó mọi người thì chi phí rất là rẻ luôn nha mình ăn ờ, mình ăn tổng cộng là ba bữa một bữa tối một bữa trưa và một bữa tối nữa là hai bữa tối và chi phí ở phòng uống cà phê ờ, uống bia chồng mình có uống bia thì ờ, rẻ lắm luôn chỉ hết một triệu một trăm thôi nhưng mà mình không có tiền lẻ mọi người mình đưa một triệu năm chục thì chị đó cũng cũng lì xì cho Peter 50 luôn thì chị lấy 1 triệu 050 ngàn thôi mọi người là ở hai hai đêm hai ngày ăn uống là họ chuẩn bị cho mình á mình order trước rồi ăn chuối miễn phí nha mọi người rồi à, nhà vệ sinh là không phải vệ vệ sinh riêng đâu ở trong phòng đâu vệ sinh chung nha nhưng mà mình rất là thích cái không khí ở đó luôn cảm giác cho mình là được như ở nhà vậy á ăn gà nướng rồi ờ, ăn cơm nhà nấu nói chung là cũng không có gì tại vì vợ chồng mình cả nhà mình cũng dễ không có khó khăn trong việc ăn uống hay là có quá kén chọn đường này thì là dành cho đi bộ thôi mọi người ơi đường có một đường cái bên là đường khi nó nắng hơn là đường để dành cho xe máy nha xe máy thì không đi đường này được rồi tại vì à, đá không à bậc thang nữa con chào mọi người à, mọi người ơi bây giờ là hiện tại cả nhà mình đang ở thành phố bảo lộc nha và mình và chồng mình đang đẩy Peter đi vòng vòng chơi và xung quanh đây có cái hồ đây là thành phố bảo lộc nè đó xung quanh đây là một cái hồ và mình với chồng mình sẽ đẩy Peter đi vào vòng mình mới đi khám bệnh cho Peter xong tại vì Peter ho nhiều quá thấy nó tội nghiệp á nên là vô bác sĩ tư khám mà khám mắt của mọi người có ho sổ mũi thôi bác sĩ cho thuốc thôi mà tới hai trăm rưỡi lận nên mai mốt mình sẽ không có đi bác sĩ tư nữa mình sẽ đi thuốc tây mình cho nó uống xong về Sài Gòn đi khám đi khám ở um, bệnh viện sau sẽ rẻ hơn đó <laughs> đẹp đúng không Cho em với Peter lên luôn, Peter dễ thương Ba có thể đi trước được không? Peter chào mọi người đi con Con chào mọi người Con chào mọi người Peter đang học bye bye mọi người <laughs> Rồi đi bây giờ cả nhà mình sẽ đi ăn tối đi vòng vòng quanh hồ xong rồi sẽ đi ăn tối nha mọi người thì video á mình làm à, video về đi à, lùa chùa linh quy pháp ấn và ở homestay ở gần đó rồi mình đi bộ xuống thì video video tới đây mình cũng kết thúc nha tại vì cũng không có gì để quay á bây giờ mình đang ở thành phố bảo lộc rồi thì cũng chỉ đi vòng vòng chơi thôi là sáng mai là về sài gòn sớm luôn mọi người đó thì à, mình cảm ơn mọi người đã theo dõi tới đây nha và mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ like và share, ủng hộ gia đình mình nha Bye bye mọi người